xuống ráp à, cái màn hình nó bị che chút rồi quý khá quê quá tha sát e quá mê quá khô quý khá quê chí tê a sang ký lý thề sugati và ti khăn ra này cái tỳ kheo như một tấm vải cấu ế nhiễm bụi một người thợ nhuộm nhúng à, tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc tía vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ vì sao vậy này các tỳ kheo vì tấm vải không được trong sạch cũng vậy này các tỳ kheo cõi ác chờ những à, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế này các tỳ kheo một tấm vải thanh tịnh trong sạch một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc tía vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp sẽ được màu nhuộm sạch sẽ vì sao này các tỳ kheo vì tấm vải được trong sạch cũng vậy này các tỳ kheo cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế rồi mời à, vị kế tiếp đọc đoạn 2 nha. Hồng Mai đi, Hồng Mai nhanh lắm á. À. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ sư thâm tâm, con kính chào thầy kinh kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc đoạn 2. Katame chafik kawe chitasa upakile sa aficha wisamalo fo chitasa upakile so yapado chitasa upakile so go tho chitasa upakile kileso upanaho chittassa upakkileso makho chittassa upakkileso palaso chittassa upakkileso issa chittassa upakkileso matchariyang chittassa upakkileso maya chittassa Upakileso sa thay yang chittassa upakileso tham pho chittassa upakileso sa ram pho chittassa upakileso mano chittassa upakileso ati mano chittassa upakileso mado chittassa upakileso pamado chittassa upakileso và này các tỷ kheo thế nào là những cấu uế của tâm tham dục tà tham là cấu uế của tâm sân là cấu uế của tâm phẫn là cấu uế của tâm hận là cấu uế của tâm hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trá khi cuốn ngoan cố cấp tháo quá mạng kêu phóng dật là cấu uế của tâm dạ con đã đọc xong kính tri ân thầy kinh à, kính mời à, vị kế tiếp ạ à cảm ơn kim nhung cho đọc đoạn 3 luôn đi cô Kim Nhung cho đọc luôn đoạn 3 dạ đọc luôn đoạn 3 thầy dạ con xin đọc bài Sá cô so pích khá về pích khú apicha visama lopo chittasa upakile so so tí ý tí quý đít tòa á phích trà quý sa ma lô bằng chít tá xá u bắc kí lê sang ba chá há tí và bà đồ chít tá xá u bắc kí lê sô tí ý tí quý đi tòa và bà đằng chít tá xá úp bắc ký sang bá chá há tí cô thô chí tát xá úp bắc ký lê sô tí ý tí quý đi tòa cô thang chí tát xá úp bắc ký sang bá chá há tí úp na nà hồ chí tát xá úp bắc ký lê tí ý tí quý đi toàn úp na nà hàng chí tát xá úp bắc ký lê sang Pachahati Makho Chittasa Upakileso Tí Ý Tí Quý đi Tòa Mắc Khẳng Chittasa Upakilesang Pachahati bá chá há Tí bá là chí xá bắc tí Ý Tí Quý đi Tòa bá là sằng chí tá xá bắc tí đề sằng Bá chá há tí Issa Chittasa Upakido Soti Ý tí quý đi tòa ý sằng ký đề sằng Pá chá há tí Mắc chá rí dằng Chittasa sô tí Ý tí quý đi tòa Mắc chá rí dằng Chittasa Upak ký về sô tí ý tí quý đi tòa. Mắt chá hí giang chít tá xá u bắc kí lê sang bá chá há tí mà già chít tá xá u bắc kí lê sô tí ý tí quý bí tòa mà giang chít tá xá u bắc kí lê sang bá chá há tí xây thầy giang sa thầy giang chít tá xá u bắc kí lê sô tí ý tí quý bí tòa sa thầy giang chít tá xá upakki đề sằng bá chá hát tí thầm phồ chít tá xá upakki lề sô tí ý tí quý đi tòa thầm phằng chít tá xá upakki lề sằng bá chá há tí xà rầm phồ chít tá xá upakki đời upakki đề sô tí ý tí quý đi tòa sarampang chitasa upakile sang bachahá tí mano chitasa upakile so tí ý tí quý đi tòa mà nàng ta xá úp ký chitasa bá chá há tí á tí mano ký upakile so tí ý tí quý đi tòa á tí mà nàng ta xá Ú bắc kí lê sang bá chá há tí má đồ chí tá xá. Ú bắc kí lê sô tí ý tí quý đí tòa má đăng chí tá xá. Ú bắc kí lê sang bá chá há tí bá mà đồ chí tá xá. Ú bắc kí lê sô tí ý tí quý đí tòa bá mà đăng chí tá xá. Ú bắc kí lê sang bá chá há tí này các tỳ kheo tỷ kheo nào nghĩ rằng tham dục tà tham là cấu uế của tâm và sau khi biết vậy vị ấy đoạn trừ tham dục tà tham cấu uế của tâm nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm và sau khi biết như vậy <clears throat> vị ấy đoạn trừ sân cấu uế của tâm phẫn hận hư ngụy não hại tật đố sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá, quá mạng, kêu nghĩ rằng phóng vật là cấu ế của tâm. Thì sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng vật cấu uế của tâm. Dạ, con xin hết ạ. À. Con đọc đoạn 4 luôn, nó giống giống nha, cho đọc luôn cho Dạ. Dạ chị Nhung bận để con thách over thầy cho con một phút con đăng bài. cái nhà hoan hỷ chờ Nguyên Như tí xíu nha. sao thú rồi, xin mời quý vị. Dạ, con mời cô Diệu Thiện, con mời cô Diệu Pháp. À, xin mời Đạo Huynh ạ. À. Dạ, kính chào thầy, kính lễ cô tu nữ, kính chào đạo tràng, chúng xin được đọc Yato ko, yato chako si ya. Bikave bikuno. Apicha visamalo pho chitasa ubekile so ti iti viditwa apicha visamalo pho chitasa ubekile so pahino hoti và bà đồ chitasa ubekile ki lệ sổ tí tí vi đi tòa và bà đồ chi ta sa u bê kề ki lệ sổ ba hí nổ hồ tí cổ đồ chi ta sa u bê ki lệ sổ tí tí vi đi tòa cổ phổ chi ta sa a bê ki lệ sổ ba hí nổ ba hí nổ hồ tí upana ho chittasa upakile so ti iti vi tiết tòa upana ho chittasa upakile so pahino ho ti makko chittasa upakile so ti iti vi tiết tòa makko chittasa upakile so pahino ho ti là so chitasa kile so ti iti viditwa là so chitasa kile so pahino ho ti issa chitasa kile so ti iti viditwa issa chitasa kile so ban hì nồ hồ tí mấy chari yang chitasa ubeki lệ so ti iti pidit tòa mắt chari yang chitasa ubeki lệ so ba hi no hồ ti mà già chitasa ubeki lệ so ti iti vidit tòa mà già chitasa ubeki lệ so ba hi no hồ ti xà thầy rằng chitta sa ubeki lệ sổ tít ý tí vi tòa xa gì dằng chitta sa ubeki lệ sổ ba hì nộ hồ tí khâm phô chít tăng chít ta bồ chít ta sa ubeki lệ sổ ý tí vi tòa khâm bồ chít ta sa ubeki lệ sổ ba hì hồ tí xà rằm bồ chít ta sa u bách kí lệ sổ tí tí vi đi tòa xà rằm bồ chít ta sa u bách kí lệ sổ phá hì nồ hồ tí mà nồ chít ta sa u bách kí lệ sổ tí hồ y tí vi đi tòa mà nồ chít ta sa u bách kí lệ sổ phá hì nồ hồ tí Atimano chitta sa ubekile so ti iti vidit tòa Atima no chittasa ubekile so pahi no hồ tí ma đồ chittasa ubekile so tí y tí vidit tòa ma đồ chittasa ubekile so pahi no hồ tí ma mà đồ chittasa ubekile so tí y tí vidit tòa ba mà đồ chít tất xa u bách ký lệ sổ ba hì nồ hồ tị. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, tham dục, tà tham cấu uế của tâm được diệt trừ, sân, phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn ngoan cố cấp tháo mạng quá mạng kêu khi nào tỳ kheo biết được phóng vật là cố uế của tâm phóng vật cố uế của tâm được diệt trừ dạ cũng đã đọc xong mà kính tri ân thầy kính tri ân nguyên như đã boss bài kính tri ân đạo tràng cũng xin xuống mít mời việc kế tiếp dạ thưa thầy mình cho đọc đoạn 3 đoạn à, đoạn 3 đoạn 4 thôi hay là một hai lại thưa thầy ba bốn được rồi ba bốn được rồi. Okay. dạ dạ con thấy thằng ba thằng bốn hay quá Dạ, Sa Thú Nguyên Như kính mời đầu tràng ạ. À. Dạ, con kính đảnh lễ ba người tam bảo, con kính đảnh lễ uh, sư, quý bà, quý cô, tiên nữ và thầy cung và đầu tràng, con xin phép được đọc đoạn ba Sakho so Pikawe Piku Avinja Visama Lovo Chitan Sao Pankile So Ti Iti Winditwa Avinja Visama Lovang Chintan Sao Pankile Sang Pacha Hati Pyabado Chintan Sao Pankile So Ti ti iti winti toa ya pa đăng chitta sa u pa ki le sang pa cha ha ti ko do ko tho chitta sa u pa ki le so ti iti winti toa ko thăng chitta sa Upak Kilesang Pachahati Upana Hồ Chí Thất Sa Upat Kile So Ti Iti Vidin Toa Upana Hằng Chí Thất Sa Upat Kile Sang mắc Bhakku Chí Thất Sa Upat Kile So Ti Iti Vidin Toa Bhak Khẳng Chí Thất Sa Upat Kile Sang pa Pasa So chí ta sa pa ki umpakile su thi ti iti windi tua. Pa sa pa la sang ta sa pa ki upakile sang pachahati isa. ta sa pa ki upakile su thi ti iti windi tua isang ta sa pa ki upakile sang pa pa cha ha pachahati manjari yang chitta Chittasa upankile so ti iti winditoa manjari yang chitan sa upankile sang majahati maya chitta chitasa upankile so ti iti winditoa mayang chitta chitasa upankile sang majahati sa thayang ta sao Kintasau Pangkilesu Ti đi Windito Sa ta sao Thayang Kintasau Pangkilesang Pajahati Thampo Kintasau Pangkilesu Ti Iti Windito Thampang Kintasau Pangkilesang Pajahati Sarampo Kintasau Pangkilesu Ti Iti Windito Thampang thi tất sa upakile sang pachaha ti sarvam phu thi tất sa upakile su ti iti vindito saram pang thi tất sa upakile sang iti vindito saram pang thi tất sa upakile sang pachaha ti mano chị ơi lui lại chị ơi lui lại chút xíu dạ em cảm ơn chị manu chitasa upakilesu ti iti to manang chitasa upakile sang pachahati anti manu chitasa upakilesu ti iti to ati manang chitasa upakile sang pachahati mandu chitasa upakile Kile su ti iti to matang pa Chitasa upakilesam pachahati pamadu Chitasa upakilesu ti iti viditwa ma pa ma pamadang Chitasa upakilesam pachahati Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghĩ rằng tham dục, tà tham là cấu ế của tâm và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn từ tham dục, tà tham cấu ế của tâm nghĩ rằng sân là cấu ế của tâm và sau khi biết vậy, vì ấy đoạn trừ sân, cấu ế của tâm, phẫn hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kêu nghĩ rằng phóng dật là cấu ế của tâm, thì sau khi biết vậy, việc ấy đoạn trừ phóng dật, cấu ế của tâm. Dạ con kính tri ân um, quý sư và thầy và đạo tràng. Còn kính mời vị kế tiếp. Dạ, xin à, kính đảnh lễ ban quan tam bảo, à, kính lễ sư pháp thanh, à, kính lễ thầy kim, à, kính chào quý bộ quý cô tu nữ, kính chào quý bà quý cô, à, kính chào chư quý vị. Dạ, à, xin đọc đoạn 4 của Trung Bộ Kinh. Giác tổ khổ giác tổ giác khổ xì xì à phít kha quê phít khu nộ á phít trà quý xá mà quý xá ma lô phô kích tách sa u bắc ki lệ sô tí y tí quý đích tòa á phít trà quý sầm ma lô phô tatsa uppakkileso bahino ho ti bia ba đồ chích tatsa uppakkileso ti iti udditwa bi ap ba đồ chích tatsa uppakkileso bahino ho ti cô đồ chích tatsa uppakkileso kileso ti iti quýt đít toa gô thô chít tắt sa úc u bắc kileso bat hi no hồ ti u bà na ho chít tắt sa u bắc kilo kileso it iti quýt đít toa u ba na ho chít tắt sa u bắc kileso bahino hoti makho chi tatsa ubakileso ti iti vidita makho chi titsa ubakileso bahino hoti balaso chi tatsa ubakileso ti iti vidita ba la so sa ubak kileso bahino hoti issa chittat sa ubak kileso iti viditva issa chittat sa ubak kileso bahino hoti machariyang chittat sa ubak kileso ti iti viditva machariyang sa ubak pileoso bahino hoti maya chitatsa ubak kilos kileso tí iti widit tòa ma maya chitatsa ubak kileso bahino tí sa thay yang chitatsa ubak kileso tí iti widit tòa sa thay yang chí tách sa u bắc ki lệ so bá hì nô hồ tí thâm phô chí tách sa u bắc ki lệ so tí ý tí quy đích tòa thâm phô chí tách sa u bắc ki lệ so bá hì nô hồ tí sa ram phô chí tách sa u bắc ki lệ so tí tí ý tí quy đích tòa sa răng phô chí tích sa u bắc chí lê sô ba hi nô hô tí ma nô chí tách sa u bắc chí xê chí lê sô tí ý tí quýt đít toá ma nô chí tách sa u bắc chí lê sô ba hi nô hô tí Atimano chitatsa ubakkileso ti iti wit toa ati mano jitatsa ubakile so bahino hoti mado jitatsa ubakile so ti iti witti toa mado jitatsa ubakile so bahino hoti ba mà đồ chít tách sa u bắc ki lệ sô tí ý tí tòa Bama Bama đồ u bắc khi lệ so ba hi nô hồ tí này các tỷ kheo khi nào tỷ kheo biết được tham dục tà tham là cấu uế của tâm tham dục tà tham cấu uế của tâm được diệt trừ sân phẫn hận hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trá khi cuốn ngoan cố cấp tháo mạng quá mạng kiêu khi nào tỷ kheo biết được phóng dật là cố uế của tâm phóng dật cố uế của tâm được diệt trừ dạ kính cảm ơn thầy mấy sư và kính cảm ơn đạo tràng dạ chúc đạo tràng mọi người giữ cái tâm trong sạch giống như là cái tấm vải nhuộm này cho nhiệm cho đẹp dạ nam mô bụt thầy dạ xin nhường biết là cho vị kế tiếp Dạ, Nguyên Như con xin kính mời đạo tràng đọc tiếp tục ạ. À. Sa thú, sa thú. Quang Thanh nè Quang Thanh có đọc được không em giơ tay lên đọc nha Ồ, đang trực không đọc bài được hả? Rồi, xin mời anh Bảo Quốc. Anh Bảo Quốc có đọc được không vậy, à, Vinh Bảo Quốc? Ờ, đang ở người công viên đó, anh tại nó ồn quá đó, đọc không có được ồn quá. Dạ, dạ. Ừ, rồi, còn Châu em có đọc được không? Châu Nguyễn. Châu Nguyễn em ru rồi ha dạ không được ok như vậy thôi con đọc nha thầy đoạn 3 Sapho so phích khá quê phích khu á phích trà quý sa má lô phô chít tá sa ú bác khi lê sô ti y ti quý đích tòa á phích trà quý sa má lô phàng chít tá sa ú bác khi lê sằng ba cha há tí bia bà đồ chít tá xá ubaki lề sổ ti y ti quy đích tòa và bà đằng chích tá xá ubaki lề sằng ba ha cha tí cô thổ chích tá xá ubaki lề sổ ti y ti quy đích tòa cô thằng chích tá xá ubaki lề sằng ba ha cha tí ubana hồ chích tá xá ubaki lề sổ ti y ti quy đích tòa upana hằng chitta sa ubakile sang pahajati makho chitta sa ubakile so ti iti vidit tòa mắc hằng chitta sa ubakile sang pahajati pala so chitta sa ubakile so iti ti iti vidit tòa ba là sằng chít chitta saubakile sang bahachati issa chitta saubakile so ti iti vidit tòa issang chitta saubakile sang bahachati machari yang chitta saubakile so ti iti vidit tòa machari yang chitta saubakile sang bahachati maya chitta sa u tassa ubakkileso ti ti iti vidit tòa mà yang chitta sa u ubakile sang ba chahati sa thì yang chitta sa u ubakile so ti ti iti vidit tòa sa thì yang chitta sa u ubakile so ti ti iti vidit tòa sa thì yang chitta ta sau bác kí lề sằng ba cha ha tít thầm phổ chít ta sau bác kí lề sổ tí tí quy đức tòa thầm phẳng chít ta sau bác kí lề sằng ba ha cha tí xà rầm phổ chít ta sau bác kí lề sổ tí tí quy đức tòa xà rầm phẳng chít ta sau bác kí lề sằng ba ha cha tí mà nổ chít ta sau bác kí lề sổ ti ti vi đức tòa mà nàng chít ta sau bắc ki lệ sàng ba ha cha ti a ti mà nô chít ta sau bắc ki lệ sổ ti ti vi đức tòa a ti mà nàng chít ta sau bắc ki lệ sàng ba ha cha ti ma đồ chít ta sau bắc ki lệ sổ ti ti vi đức tòa ma đằng chít ta sau bắc ki lệ sàng ba ha cha ti pa mà đồ chitta saubakki lệ sổ ti y ti quy đích tòa pa mà đằng chitta saubakki lệ sằng pahachati này các tỷ kheo tỷ kheo nào nghĩ rằng tham dục tà tham là cấu uế của tâm và sau khi biết vậy vì ấy đoạn trừ tham dục tà tham cấu uế của tâm nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, cấu ới của tâm, nhẫn, phẫn hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, màng trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kêu nghĩ rằng phóng vật là cấu ới của tâm, thì sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng vật, cấu ới của tâm, Dạ con đã đọc xong. Con xin mời uh, một vị nào nữa đọc đoạn 4 rồi mình bắt đầu học luôn. Con xin mời uh, dạ con xin mời iPhone ạ. À. Con mời cô. Nguyên Như đọc luôn đi, đọc luôn à, rồi à, chuẩn bị cho học luôn. Dạ, dạ thưa thầy. Đoạn 4. Giá tô khô phích khá quê, phích khu nô áp phích trà quý xá má lộ phổ chích tá xá ú bác ký lệ sổ tí y tí quý đích tòa áp phích trà quý xá má lộ phổ chích tá xá ú bác ký lệ sổ bá hì nô hồ tiếp già bà đồ chích tá xá ú bác ký lệ sổ tí y tí quý đích tòa bà bà đồ chít ta sa ú bắc kí lệ sổ bá hì nổ hồ tí khổ thổ chít ta sa ú bắc kí lệ sổ tí y tí quy đích tòa cô thổ chít ta sa ú bắc kí lệ sổ bá hì nổ hồ tí ú bá nà hồ chít ta sa ú bắc kí lệ sổ tí y tí quy đích tòa ú bá nà hồ chít ta sa ú bắc kí lệ sổ bá hì nổ hồ tí mắc khổ ta sa u bắc ki lệ sổ ti tí quy đích tòa mắc hồ chít ta sa u bắc ki lệ sổ ba hì nồ hồ tí ba là sổ chít ta sa u bắc ki lệ sổ ti tí quy đích tòa ba là sổ chít ta sa u bắc ki lệ sổ ba hì nồ hồ ti ít xà chít ta sa u bắc ki lệ sổ ti tí quy đích tòa ít xà chít ta sau bác kỳ lệ sổ bá hì nổ hồ tí mắt ri dàng chít ta sau bác kỳ lệ sổ tí y tí quy đích tòa mắt ri dàng chít ta sau bác kỳ lệ sổ ba hì nổ hồ tí mà già chít ta sau bác kỳ lệ sổ tí y tí quy đích tòa mà già chít ta sau bác kỳ lệ sổ ba hì nổ hồ tí xà thầy dàng chít ta sau bác Ki lệ sổ tí y tí quy đích tòa xà thì dàm chít ta sa u bắc ki lệ sổ. Ba hì nồ hồ tí thầm phổ chít ta sa u bắc ki lệ sổ tí tí quy đích tòa thầm phổ chít ta sa u bắc ki lệ sổ. Ba hì nồ hồ tí xà rầm phổ chít ta sa u bắc ki lệ sổ tí tí quy đích tòa xà rầm phổ chít ta sa u bác ki lề sổ bá hì nô hồ tí mà nô chít ta sa u bác ki lề sổ tí tí vi đích tòa mà nô chít ta sa u bác ki lề sổ bá hì nô hồ tí á tí mà nô chít ta sa u bác ki lề sổ tí tí vi đích tòa á tí mà nô chít ta sa u bác ki lề sổ bá hì nô hồ tí mà đồ chít ta sa u bác y lệ sổ ti y ti quy đích tòa ma đồ chít ta sa u bắc ki lệ sổ ba hì nồ hồ ti ba ma đồ chít ta sa u bắc ki lệ sổ ti y ti quy đích tòa ba ma đồ chít ta sa u bắc ki lệ sổ ba hì nồ hồ ti này các tỷ kheo khi nào tỷ kheo biết được tham dục tà tham là cấu uế của tâm tham dục tà tham cấu uế của tâm được diệt trừ sân, phẫn, hận, hư nguội, não hại, tật đố, sàng tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kiêu. Khi nào tỷ kheo biết được, phóng vật là cấu ý của tâm, phóng vật cấu ý của tâm được diệt trừ. Dạ, Nguyên Như con đã đọc bài xong cho ngày hôm nay và dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của buổi tối nay. và dạ, con xin kính dân mít lại cho thầy ạ. Ai cha thánh cha thượng. Dạ. Dạ nam mô Bổn Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Dạ cái lễ cho tôi đức chào các vị. Rồi hôm nay chúng ta bước vào bài kinh mới kinh về à, ví dụ tấm giải à, trong trường bộ kinh trong cái bài này đó thưa vị nghe rõ mà alo dạ nghe rõ thưa thầy trong bài này thì chúng ta thấy à, Đức Phật lấy cái biểu tượng là tấm vải à, tấm vải với hai cái vấn đề một là cho loại... con đồng hình ảnh thưa thầy không thấy hình ảnh thầy <laughs> thấy không rồi trong cái uh, vấn đề này đức Phật uh, trình bày đã lấy cái biểu tượng về cái tấm vải ha à, có hai cái vấn đề là một uh, tấm vải cố ế tấm vải bị dơ tấm vải nhiễm bụi và cái hình ảnh thứ hai là tấm vải sạch sẽ tấm vải tinh khiết à, và thứ cái điều nữa là một người thợ nhuộm à, tức là một ông cái thợ mà chuyên về nhuộm vải thì ờ, khi mà ờ, ông thợ nhuộm này đó nhuộm cái vải mà vải dơ nó nếu mà lấy một cái vải dơ một cái vải mà bị nhiễm với một cái vải bụi bặm tùm lum ha vải không có trong sạch không có sạch sẽ đó thì khi mà nhuộm thì chắc chắn thì sẽ không có đẹp được nó sẽ ra quần quẩn dơ bẩn không màu nó sẽ không được đẹp không được à, à, nhìn là chắc chắn là nó sẽ xấu nó sẽ không ra gì ha một tấm vải mà mình thấy chẳng hạn như một tấm vải trắng nó dính bụi rồi nó dính màu nó dính tầm quậy tầm bạ dơ vẩn mà mình chỉ mình nhôm vô thì nó chắc chắn cái màu nó sẽ quan hoại nó sẽ dơ vẩn như như, như vậy à, thì Đức Phật lấy cái hình ảnh của một cái tấm vải cấu ế một cái tấm vải dơ vẩn như đó ví dụ như một người à, như một người có tâm đầy cố ấy đầy dơ bẩn như vậy à, thì một người mà có tâm đầy cố ấy đầy dơ bẩn như vậy và thì đức phật nói là cái kết quả là một cái sự chờ đợi người đó là sẽ là cõi ác thú cõi ác thú tức là à, cõi khổ đó là à, ngạ quỷ súc sanh na la địa ngục là sẽ là cái chỗ là chờ đợi cái chỗ mà để mà à, lên list để đưa những gì đó mà đi tới cảnh giới đó không à, khỏi cần cấp visa đi thẳng xuống luôn là <laughs> một người có tập đầy có quế à, thì sự chờ đợi sẽ là như vậy à, và ngược lại một người mà có cái tâm mà không có bị như vậy cũng như một cái tấm vải mà sạch sẽ một cái tấm vải trắng trong sạch một tấm vải không có bị bụi bặm một tấm vải coi như là không có bị những cái vết quen ố à, nhơ bẩn thì cái tấm vải đó mà khi mà được người tự nhuộm à, lấy đem đi nhuộm với màu xanh màu vàng màu trắng màu đỏ màu xanh màu vàng màu đỏ màu cam màu gì ha thì khi mà nhuộm với những cái màu như vậy thì chắc chắn là à, kết quả của nó sẽ là một cái màu rất là đẹp một tấm vải đẹp một tấm vải màu đều đặn một tấm vải với cái màu sáng chói à, thì với cái tấm vải như vậy Đức Phật ví dụ như một người có tâm là trong sạch một người có tâm không có bị có quế một người có tâm là thanh tịnh thì người này chắc chắn là cái sự kết quả chờ đợi của họ sẽ là cảnh giới an lành những cảnh giới tốt đẹp à, thì đó là với một cái tấm vải như vậy thôi à, Đức Phật cho ra hai cái vấn đề một là ô nhiễm hai là sạch sẽ à, thí dụ như ví dụ như một người đầy có quế và một người có cái tâm trong sạch hai cái là có hai cảnh giới là đối nghịch nhau một là à, những cảnh giới đau khổ những cảnh giới mà à, khốc liệt sanh ngạ à, quỷ la địa ngục bốn cảnh giới đem đến sự đau khổ cho chúng sanh à, bởi vì do chính cái tầm của quế chứ không phải do một ai đó một thần linh à, phạt thưởng hay gì trong vấn đề này mà chính vì do cái tầm cố quế cái tầm dơ bẩn của mình à, và nó sẽ đưa đi tới cảnh giới đó sạch đó là những đề nhân quả và cũng vậy với một người mà có tâm trong sạch trong sáng thì đây chính là cái nguyên nhân mà đưa người ta đến cảnh giới tốt đẹp một cảnh giới là à, sáng sủa một cảnh giới an vui hạnh phúc à, đó là à, cái vấn đề mà chúng ta biết trong bài kinh ngày hôm nay rồi bây giờ với tâm cấu quế thì mình lấy vấn đề tâm cấu quế trước mình học trước ha à, tâm cấu quế tham dục tà tham là cấu quế của tâm sân là cấu quế của tâm phẫn là cấu quế của tâm hận là cấu quế của tâm hư ngụy não hại tập đố sang tham mang trá khi cuốn ngoan cố cấp tháo quá mạng kêu phóng vật là cấu quế của tâm à, thì nói gọn là tham sân và si là cấu quế của tâm có gì có muốn chép cái này không ạ à? có muốn ờ, chép bài không hay là mình chỉ gọi nghe giảng thôi rồi nghe thấy không giờ nghe thấy không rồi ok rồi bây giờ tâm có quế là chúng ta có được một loạt những cái cái liệt kê ra như vậy là tham dục tà tham là có quế sân là có quế phẫn là có quế hận là có quế hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trá khi cuốn ngoan cố cấp tháo quá mạng kêu phóng vật là câu quế của tâm à, đó là một loạt những cái cái, cái list một danh sách mà để à, đưa lên cho chúng ta biết đó là những câu dạ, xin nhắc lời thầy là cái chữ khi cuốn là gì thưa thầy kinh ạ à? chữ khi cuốn thấy chút... cái chữ nó lạ quá à để chút chút chút chút nói nói <laughs> rồi bây giờ cái đầu tiên là tham tà tham là cấu quế của tâm tham tà tham là cấu quế của tâm à, thì có câu Bali như này yo kame sukha mắt chan kamarago kamanandi kamatanha kamasine ho kamabarilano kamamutcha kamacho sa năng ayang quýt chatika ma sa vô pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục tham luyến dục vui thích dục ái nhiễm dục luyến thương dục nôn nóng dục hôn mê dục quyến luyến dục đây là dục ô nhiễm à, tức là câu đi xác nhận là pháp nào mà đối với các dục có sự mong muốn sự tham luyến sự ái nhiễm sự uh, thỏa thích trong dục sự luyến thương tiếc nuối trong dục sự nôn nóng trong dục hôn mê trong dục thì đây tất cả những pháp này đều là những pháp ô nhiễm là những pháp cấu ấy à, cho chúng ta thấy là à, đó là cái, cái, cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết rõ những pháp nào là những pháp cấu ấy thì đối với những cái pháp cấu ấy mà chúng ta đã được à, trình bày như vậy nghe nói tới như vậy thì chi pháp của nó à, chúng ta học chúng ta sẽ biết là chi pháp nó một cách rõ ràng ha thì chi pháp của những cái loại này những cái, cái dục rồi đó những cái tham là tham là cấu uế của tâm đó. tham và thà thà tham là cấu uế của tâm đó. thì chi pháp của nó là tâm sa tâm tha tâm sẽ tham tâm sẽ tham trong tám tâm tham à, tức là nó sẽ là tâm sẽ tham trong tám tâm tham và tám cái tâm tham này á, nó liên hệ đến năm trần nó liên hệ đến sắc thinh hương vị xúc à, 8 tam tham liên hệ với năm trần cảnh là nó chúng ta sẽ có là 40 chi pháp là 40 cái cái cái cái cái, cái tham và 40 cái tham này nhân cho hai nội phần và ngoại phần à, thì chúng ta sẽ có được 80 à, mà 80 này mình nhân cho ba thời thì nó thành ra 240 thì như vậy chi pháp của cái cái tham tà tham là của tâm nó đưa ra tới con số là tới 240 thì vậy nó cái sự cấu quế này nó sẽ đem đến một cái sự rất là kinh kinh khiếp không à, cho nên chúng ta thấy rằng à, khi mà mình có cái lòng tham dục đối với sắc là đối với cảnh sắc à, con sắc cái, cái cảnh sắc đối với con mắt đối chiếu với mắt làm cho cái tham dục phát sạch à, khi đó chúng ta bị dính mắt vào chúng ta tâm chúng ta gọi là tâm ô ấy à, khi âm thanh khi sắc cảnh thinh à, nó tiếp xúc với cái thần kinh nhĩ lỗ tai của mình á à, thì nó sẽ đưa đến cái sự ái nhiễm trong cảm tình đó thì như vậy chúng ta bị rơi vào trong tình trạng là tham là cấu quế à, bị cái trạng thái tâm mình nó đang ở trong trạng thái cấu quế và dính mắc trong cảnh sắc dính mắc trong cảnh thinh dính mắc trong cảnh khí dính mắc trong cảnh vị và dính mắc trong cảnh dục thì như vậy tám cái, cái cái tâm tham là tâm tham thọ hỷ hợp tạo vô trợ hữu trợ vân vân thì tám cái tâm tham đó, đó nhân cho năm cái tầng là sắc thinh hương vị xúc thì chúng ta có 40 loại tâm tham liên hệ đến năm tầng à, thì khi mà liên hệ đến năm tầng như vậy thì nhân cho hai phần là nội phần và ngoại phần tức là mình và người khác thì 40 nhân như hai thì chúng ta có 80 loại tâm tham và 80 nhân cho ba thời là quá khứ hiện tại vị lai chúng ta có tới 240 loại là là, là về à, ái luyến dính mắt đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng à, cái, cái sự mà à, tham tà tham là cố ế của tâm nó sẽ đưa ra những cái chi pháp như vậy rồi đó là chúng ta nói về tham à, rồi về à, sân sân phẫn hận là cấu quế của tâm à, thì như vậy chúng ta biết là trong cái vấn đề mà à, sân phẫn hận là cấu quế của tâm thì nó thuộc vào trong vấn đề gọi là sân độc phước à, sân độc thân phượt đó là cái cái cái cái, cái, cái chỉ pháp đó vậy sân độc thân phượt là via ba đô cà giác gành thô và via ba đá via ba đá tức là bực tức ác cảm ác tâm là via ba đá via đa ba đá bực tức ác cảm ác tâm à, là nó cũng nằm trong cái, cái sự sân phẫn phẫn rồi via ba đá cà giác gành thô sân độc phẫn quốc à, thân có sân độc phẫn quốc sự sân giận sự quán thù sự trói buộc cả thân danh danh và thân sắc của mình vào trong cái sự sân giận quán thù đó rồi như vậy khi mà nói tới sân độc uh, sân độc thân phược này chúng ta có ờ, chín uh, cái pháp chín pháp sân độc thân phược với chúng sanh và do cái ác tâm của mình nó, nó phát sinh ra à, chín chính pháp đó như thế nào à, chúng ta sẽ được biết như vậy thì đây chúng ta thấy là nếu, nếu mà không chép ổn quá quý vị có nên chép không em nói hơi cái nó hết luôn rồi chính pháp sân độc thân vượt là gồm có là kẻ ấy đã làm hại đến ta à, biết kẻ ấy đang làm hại đến ta kẻ ấy sẽ làm hại đến ta rồi kẻ ấy đã làm hại đến người thân của ta kẻ ấy đang làm hại đến người thân của ta kẻ ấy sẽ làm hại đến người thân của ta rồi kẻ ấy đã làm lợi đến kẻ thù của ta kẻ ấy đang làm lợi đến kẻ thù của ta kẻ ấy sẽ làm lợi đến kẻ thù của ta thì như vậy những cái chi pháp này ờ, làm cho phát sinh cái cái cái cái, cái, cái chính do cái sự mà sân độc thân vượt này nó, nó, nó tạo nên thì khi mà cái ác đã làm hại đến mình thì đương nhiên là cái cái sự mà kết thù kết quán sự là, là à, nổi điên lên với với chúng sanh này ha à, quán giận thù hận thù hằn đó rồi kẻ ấy kẻ đó làm hại đang làm hại đã và đang làm hại đến mình à, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà chịu đựng nổi trong vấn đề này ha rồi kẻ ấy sẽ làm hại đến mình à, thì những cái ba cái chi pháp này đã đang và sẽ à, sẽ đưa đến một cái sự mà quán thù một cái sự trói buộc một cái sự mà là, ờ, là kết quan trái với nhau à, do mà, những cái sự mà những người khác làm hại đến mình à, hoặc là kẻ đã làm hại đến người thân của mình làm hại đến anh chị em bà con thân thuộc của mình dòng vợ của mình ha thì người nào đã làm hại đến người thân của mình thì À, thận thù này quyết trả ha à, hoặc là người ấy đang làm hại đến người thân của mình à, thì cũng sẽ đưa đến một cái sự mà tàn khốc đưa đến một sự thù oán một cái sự mà quan trái rất là kịch liệt à, và người đó sẽ làm hại đến người thân của mình à, thì cũng vậy à, chúng ta thấy rằng à, đối với mình là cái chuyện mà à, quán thù là chúng ta chắc chắn là không thể nào mà chúng ta thoát khỏi cái này à, rồi đến người thân của mình vậy à, người thân của mình làm hại đến gia đình làm hại đến anh chị em của mình thì chắc chắn là hận thù này khó mà nguôi được ha thì đối với phàm phu tục tử của mình thì chuyện này là rất khó mà chúng ta thoát ra được cho nên đó chính cái đó là cái thú quế những cái đó là những cái mà ô nhiễm những cái mà làm cho thân tâm của mình nó khó mà rửa sạch được khó mà trong sạch được à, chỉ vì người khác làm hại đến mình người khác đang đang làm hại đến mình người khác sẽ làm hại đến mình hoặc là người đó đã làm hại người thân của mình người đó đang làm hại người thân của mình người đó sẽ làm hại đến người thân của mình thì cái sự mà quán thù cái sự mà à, kết quán kết kết thù thì chắc chắn là khó mà chúng ta tháo gỡ được rồi đến cái vấn đề mà kẻ đã làm lợi đến kẻ thù của mình lại càng tức dữ nữa nó, nó thù kẻ thù của mình mà bây giờ uh, nó lại giúp đỡ kẻ thù của mình thì càng tức thèm, càng hận thù càng tức nhiên là, là à, tức là kẻ nó đã làm lợi nó kẻ thù nó đang làm lợi và sẽ làm lợi cho kẻ thù của mình thì cái sự nóng nảy sự đốt cháy của thần tâm mình mà khó mà chúng ta ờ, mà diệt trừ được nó đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy là chính cái gì pháp mà đưa đến cái sân độc thân vượt à, thì chính gì chính vấn đề này á, cái bản thể di pháp của nó chính là tâm sân à, tâm sân phối hợp với là hai cái tâm sân tâm tâm xã sân phối hợp với hai tâm sân thì đưa đến cái sự quán thù sự quán hại sự quán giận à, sự mà khó mà tha thứ được à, do đó được gọi là sân độc thân phượng với chúng sanh do chính cái ác tâm của mình à, thì khi chúng ta học mà chúng ta tu tập chúng ta phải biết rõ những chi pháp này và khi mà mình biết rõ được thì nó sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích à, bởi vì nếu giống như chúng ta điểm mặt được thì chúng ta có một cái sự quán thù nổi lên một cái sự tức giận nổi lên hay một cái sự mà là à, ấm bức trong lòng là thù này quyết trả chẳng hạn nếu mà mình không có sự học hỏi mình xong cái sự hiểu biết pháp này chính là cái cấu huế của tâm mình chính cái pháp này đưa mình đi đến tỏ xứ địa ngục này kia à, nếu mình không biết thì chắc chắn là chúng ta khó mà thoát khỏi cái dòng tay này à, khó mà thoát khỏi cái cái, cái lưới của ma dương à, cho nên chúng ta cần phải học và mình cần phải biết một cách rõ ràng à, để mới đem đến cái sự ổn định thì chi pháp của những đề này cũng là chính là sở sân phối hợp với hài làm sân rồi à, đến tiếp theo là chúng ta thấy là hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trá chi cuốn ngoan cố cấp tháo quá mạng kiêu phóng vật là câu quế của tâm À, để Đức Phật dùng một loạt những cái cái cái, cái trạng thái mà tâm mà, à, dơ bẩn một cái trạng thái tâm là ô uế một cái, những cái loại trạng thái tâm mà khủng khiếp ha à, diễn tả lên cái sự cấu uế của tâm à, đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng à, rất là rõ ràng trong từng câu từng chữ một à, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng hư ngụy là cấu uế của tâm thì hư ngụy là gì hư ngụy có nghĩa là dối trá và sai sự thật à, hư ngụy là dối trá là sai sự thật ngụy tức là giả tạo tức là mình kêu là ngụy tạo hoặc là giả tạo và dối trá là quỷ quyệt à, thì được gọi là ngụy thì hư ngụy chính là một cái sự dối trá một cái sự giấu giếm sự thật một cái sự gian ác à, thì được gọi là hư ngụy à, hư ngụy là chính cái chi sở cái cái gì pháp là chính là tâm sở tham và tâm sẽ sân bởi vì có tham cũng vẫn có đưa đến cái sự hư hủy và sân vẫn đưa đến cái sự hư hủy à, đưa đến cái sự dối trá đưa đến cái sự mà dưng ngược vấn đề à, thật mình là mình mình mình nói là không thật mình làm cho sai sự thật đi mình quy tạo mình trả dối rồi mình quý quyệt à, thì tham và sân vẫn có thể làm được những việc này thì như vậy hư ngụy chính là sự dối trá sự sai sự thật chính nó là thú quế của tâm à, nếu mình không biết nó là cấu quế của tâm thì chúng ta vẫn có thể thực hiện được việc này như thường à, chúng ta vẫn có thể mà ờ, dựng ngược vấn đề có thể nói sai sự thật có thể dối trá lường gạt mà nhiều khi nhiều người ta còn cho đó là cái ờ, cái điều đó được hay ha. À, gạt được người này lừa được người kia à, người ta còn cho nó là điều tốt đẹp nhưng mà khi chúng ta học chúng ta biết được rồi chính cái này nó là cái nguyên nhân đưa đến cái sự mà sanh sanh thú đau khổ à, mình hiểu được rõ những vấn đề này thì chúng ta mới hy vọng là có cơ may là mình thoát được nó thì đó là hư ngụy chính là sự dối trá là sự sai sự thật rồi não hại não hại thì cái chuyện não não có nghĩa là bực tức cáu à, à, cao có là buồn phiền à, chẳng hạn như não hận là giận dữ à, giận dữ là não hận khí não là tức giận À, mà áo não là bực dọc phiền não à, khổ não là buồn khổ à, thì một loạt những cái vấn đề mà cho chúng ta biết là ý nghĩa của sự tức giận tức giận dữ buồn phiền bực dọc đau khổ phiền não đủ thứ à, thì đó là được gọi là não hại à, chi pháp nó cũng là tâm sân à, tâm sở sân phối hợp với tâm sân à, thì như vậy khi một người có cái sự mà À, bực tức giận dữ trong lòng có cái sự buồn phiền có cái sự tức giận có cái sự ấm ức phiền não buồn khổ trong tâm thì lúc đó chúng ta biết chúng ta đang rơi vào trong một cái trạng thái được gọi là cấu quế một cái trạng thái nhờ vẫn của tâm và chi pháp nói cũng chính là tâm sở sân phối hợp với hai tâm sân để tạo nên những cái trạng thái tâm như thế này à, đó là cái, cái vấn đề não hại rồi tật đố tật đố là chúng ta được học sân tật lẫn hói mình mới biết ha thì tật đố chính là sự ganh tị sự ghen tị sự ganh ghét sự đố kỵ à, con người ta hay có sự ganh ghét đố kỵ nhau thấy người này à, hơn mình cái này ganh tị mình ghét thấy người này được giàu sang hơn mình mình ghét thấy người này đẹp hơn mình mình ghét thấy người này thông minh hơn mình mình ghét vân vân thì có những cái sự so sánh những cái sự mà ganh tị thấy người ta hơn mình như vậy thì khởi một cái tâm ganh tị ganh ghét bực bội là rất là, là, là khó chịu ha à, thì như vậy tập đố này chính là cái sự mà làm cho cái tâm mình ô uế làm cho cái tâm mình bị coi như là nhiễm đấm làm cho cái tâm mình dơ bẩn à, chứ không phải là tập đố là, là, là, là tốt đâu à, chẳng hạn như ghen tuông này kia cũng chính là tập đố à, là chi pháp là tâm sở tật tâm sở tật là một trong 14 tâm sở bất thiện à, thì tập đó cũng là những cái pháp đưa đến cái sự ô uế ô nhiễm và nó là cái cơ hội là cái sự chờ đợi là cảnh giới đạo khổ à, thì như vậy tập đố là một trong những cái pháp mà đưa đến sự ô uế rồi sang tham sang tham những cái từ mà hán văn ngài thích mình châu dịch cái này này thì sang tham có nghĩa là bỏng sẻn người hay bón sản tiết của tiết tiền tiết bạc bởi vì sang là keo kiệt bổn xỉn à, người keo kiệt bổn xỉn à, à, buồn rít này kia là người mà sống mà chỉ biết mình không biết người khác không có sự giúp đỡ những người khác không có biết buông ra không có biết bố thí người sống mà cái tâm sang tham bỏng sản tiết của keo kiệt bổn xỉn à, thì đó được gọi là sang tham chi pháp tâm sở lẫn à, à, à sân đặt lẫn hối thì hiện nay chúng ta làm chi pháp thuộc về tâm sở lẫn rồi mang trá chữ mang có nghĩa là dối lừa giấu giếm che giấu lấp liếm à, giấu cái tính thật để lừa gạt người à, thì chữ mang có, có ý nghĩa là giống như mình che giấu cái gì đó sự thật mình làm một cái cái, cái điều sự thật gì đó xấu xa che giấu hoặc là mình làm cái gì đó mình che giấu để mình lừa gạt người đời à, thì như vậy là mang còn trá cũng là vậy trá là lừa dối và gạt người à, trá còn lừa dối mọi người thì mang trá lừa dối gạt người ờ, như cái từ trá phiến là lừa bịp trá hàng là giả vờ đầu hàng à, những người mà trá hàng giả vờ đầu hàng thì như vậy là mang trá có nghĩa là lừa dối gạt người giấu giếm che giấu lấp liếm vân vân vâng. thì như vậy ý nghĩa của sự ma trá là những cái trạng thái tâm mà đưa đến cái sự cấu quế và làm nhân đưa đến sự đau khổ à, và mình phải biết rõ những cái chi pháp này để chúng ta hầu mà có thể mình tránh né được cái pháp này rồi đó là mang cá rồi khi cuốn à, khi cuốn cái chữ cuốn có nghĩa là lừa dối nói dối lừa bịp hoặc là làm mê hoặc này để là là cuốn thì khi cuốn tức là có câu người ta nói là như lai bất khi cuốn à, như lai bất khi cuốn tức là như lai chẳng hề giấu gạt tức là à, đức phật là ngài không bao giờ có vấn đề giấu gạt thì như lai là bất khi cuốn vì vậy khi cuốn là sự lừa dối sự dối gạt sự bịp bọm sự làm mê hoặc người khác làm cho người khác bị là tin vào mình mà bởi những sự mà lừa gạt rồi dối trá của mình à, thì vậy chia cuốn cũng có, có nghĩa là lừa dối nói dối lừa bịp à, thì vậy chi pháp nó cũng là tâm sở tham và tâm sở sân à, có hai cái vấn đề này thì mình tham mình phải nói dối mình lừa gạt để mình được những cái gì mình thỏa thích hoặc là mình ghét mình thù nói dối mình lừa bịp người đó mình làm người hoặc người đó để mình trả thù họ vân vân thì như vậy tâm sở tham và tâm sở sân đều có mặt trong cái vấn đề này rồi đó là khi cuốn rồi ngoan cố ngoan cố này ờ. cái, cái, cái, cái vấn đề này coi vậy chứ khó sửa lắm quý vị ờ. cái ngoan cố là những cái giống như cái tật cố hữu người ngu xuẩn người ương ngạnh cứng đầu ờ, cố chấp ngang bướng ha. người có tính bảo thủ khi nói gì là, là không bao giờ chịu nghe mặc dù biết được là đúng nhưng mà ngoan cố không nghe dứt khoát là không nghe luôn luôn giữ cái tri kiến của mình là cho cái điều kiến mình nó là đúng là kia là mặc dầu nó là sai à, mình cứng đầu mình cố chấp mình không chịu nghe người ta nói điều gì tốt đẹp gì đó nhất định không nghe là không nghe à, cho nên người cứng đầu người ngoan cố người ngang bướng người mà có cái tánh bảo thủ như vậy à, thì người này trên cảnh giới chờ đợi cũng là bốn con đường ác đạo à, cho nên khi mình biết như vậy đó mình mới mới mới, mới sống được cách tốt đẹp được à, mình mới biết loại bỏ những cái cái, cái, cái sự mà cố chấp những sự bảo thủ của con người mình à, để mà mình tiến hóa được à, nếu không thì chúng ta khó lắm mình cứ nghĩ là mình ngon à, gì mình cũng cho mình số một à, mình không có thua người này kia mình ngoan cố rồi những cái tri kiến của mình học mình biết mình tưởng rằng là mình à, là là biết đúng mình ngon lành nhưng mà khi người nào nói mình sai là mình ngang bướng liền mình bảo thủ mình mình thủ bảo chấp cái cái, cái tà kiến của mình mình cho đó là đúng mình ngoan cố mình cãi mình cứng đầu đủ, đủ thứ chuyện ha thì vậy ngoan cố này chính là tâm sở tham phối hợp với tà kiến à, và tâm sở sân à, nó có đầy đủ những gì pháp như vậy à, khi mà tham ngoan cố liên hệ đến những cái kiến chấp sai lầm thì lúc đó tâm sở tham à, phối hợp trong tâm tham có tà kiến nữa thì tâm sở tham và tà kiến hoặc là tâm sở sân cứng đầu lì lộn ương ngạnh là, là, là, là cải cố à, ngoan cố là, những cái chi pháp mà là cái vấn đề mà à, chúng ta phải à, khắc phục nó mà, rất khó nha cái này coi như rất khó nhiều khi cái tuổi càng lớn cái, cái, cái, cái, cái, cái sự cứng đầu cố chấp càng dữ à, rất khó chỉ đến khi nào mà chúng ta hiểu được cái, các pháp một cách rõ ràng mình hiểu được cái bản thể uh, thật tướng của các pháp mình mới từ từ mới loại hóa được hoặc là mình thấy được cái vấn đề cuộc đời nó là vô thường cuộc đời nó là khổ à, thở ra thở không thở vào là chết à, à, thì lúc đó mình mới cảm thấy rằng mình chỉ là hạt cát sa mạc không có cái gì mà phải là, là lì đầu cứng cổ để mà đem tới cái sự đau khổ cho chính mình à, cho nên mình phải hiểu được những cái vấn đề này để mà đem đến cái sự hạnh phúc cho chính tự thân của mình đó là những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta đều đem đến cái sự lợi ích cho chính tự thân của mình nếu mình nghe theo mình tu tập theo thì đó là cái lỡ cho mình chứ không có lỡ trái đó à, giúp Đức Phật vì lòng thương tưởng mà ngài dạy cho chúng ta từng chút từng chút giống như mà người cha dạy cho con ruột của mình từng chút từng chút sợ nó bị đau khổ này kia chứ ai ở không đâu khi <laughs> khỉ tập lum từng chút từng chút à, chúng ta thấy rằng đây là một cái sự mà từ bi mà vô lượng của Đức Phật à, để mà cứu độ chúng sanh ngày giải từng chút như vậy để cho chúng ta thấy được đâu là những cái pháp ô uế đâu là những cái pháp đưa đến sự đau khổ đâu là những cái pháp trong sạch đưa đến sự hạnh phúc chỉ cho chúng ta rõ ràng như vậy rồi quan cố xong là đến cấp tháo cái chữ cấp tháo là cũng lạ cái cấp tháo này cái chữ tháo nó, nó đồng nghĩa với là chữ tạo à, thì à, cái, cái cấp tháo cấp tháo này à, một số từ điển ta cho nó là một ý nghĩa là bịa đặt hư cấu à, bịa đặt hư cấu chẳng hạn như niết tạo hay niết tháo tức là đặt điều à, cái pháp là một người đặt điều dựng chuyện là hư cấu vấn đề lên chuyện không dựng có chuyện có nói không bị đặt đủ thứ chuyện à, thì à, đó là ý nghĩa về sự cấp tháo tức là cũng là những cái pháp đưa đến sự ô nhiễm đưa đến cái sự cấu quế của tâm và chi pháp là tâm sẽ tham và tâm sẽ thân à, sân đều có luôn à, thì có trong vấn đề mà mình nói láo mình dựng chuyện mình đặt điều à, người này không có làm mình nói người đó có làm rồi mình dựng chuyện lên gây chia rẽ đủ thứ chuyện ha à, mình làm những chuyện mà trời ơi đất khởi mà những cái chuyện đó đều có thật trên thế gian à, rất là nhiều người đã từng làm những điều này à, dựng chuyện bịa đặt hư cấu vấn đề gây đến sự đau khổ cho người khác đó là một ờ, trong những cái loại mà trạng thái tâm mà ô nhiễm trạng thái tâm cấu uế trạng thái tâm dơ bẩn trạng thái tâm hôi thối à, đem đến cái sự đau khổ cho chính tự thân của người đó à, cho nên phải biết rõ là cái vấn đề như vậy đó là cặp tháo rồi quá mạng quá mạng à, quá quá sức mạng là kêu mạng là kêu căng sắc sược láo à, khinh thường vô lễ là người quá mạng là người là coi trời bằng học tiêu ấy, là mình luôn luôn tự cho mình là số một mình là trên hết mọi người kêu căng sách sược láo khinh thường vô lễ vân vân à, thì đó là quá mạng thì chi pháp đó là tâm sở ngã mạng à, rồi kêu kêu cũng là là một hình thức là quá mạng là tự cho mình là tài giỏi ờ, rồi mình kinh người mình cho mình là số một ha mình là mà à, kiến trúc sư mình là kỹ sư mình là bác sĩ mình là à, là kịch sĩ nghệ sĩ vân vân thì mình tự cho mình tài giỏi rồi mình kinh những người khác mình kêu căng kêu mạng kêu căng ngạo mạng rồi hõm mình à, tự cao tự đại vân vân à, thì chi pháp cũng là tâm sợ ngã mạng à, đó là kêu và cái cuối cùng của ngài nói về những cái pháp ô uế là chính là sự phóng dật mình thấy cái phóng dật nó, nó, nó là cái tâm là nhàn hạ rảnh rỗi không có gì bó buộc cái tâm nó, chạy nghĩ nó buông thả phóng túng ờ, phóng tùng luôn, tà la à, phóng giật giật là phóng túng à, cho nên tâm mà phóng túng tâm suy nghĩ loạn xạ à, nhưng mà chính những cái này nó cũng là cái cậu uế nó cũng là cái pháp mà đưa đến cái sự đau khổ trong tương lai à, cho nên chính vì có cái tâm trạng thái tâm phóng dật này nè à, nó phóng túng nó suy nghĩ mà hãy phóng dật suy nghĩ thường thường là nó suy nghĩ bất thiện thường là phóng dật là chúng ta phải suy nghĩ là tham suy nghĩ về sân suy nghĩ về à, hai người này hai người khác vân vân thì vậy cái tâm trạng tâm trạng và phóng dật này là, cần phải tu tập cần phải loại bỏ cần phải cố gắng và phải tránh niệm tỉnh giác để cho cái tâm phóng dật này nó không có cái cơ hội nó phóng túng để nó suy nghĩ là, là à, những cái trạng thái mà ác xấu trong tâm à, cho nên phóng dật cũng là cấu quế của tâm là cái sự chờ đợi đưa đến sự đau khổ cho nên tất cả những cái điều mà chúng ta được nói, nói ra đó, đó thì tất cả đều là cấu quế của tâm à, nó là cái sự dơ bẩn nó là những cái trạng thái tâm mà không thể chấp nhận được đối với bậc trí người ta không thể chấp nhận được những cái trạng thái tâm này trong tâm của mình bởi vì khi mà trong tâm mình còn có những cái trạng thái phóng túng trạng thái phóng dật trạng thái ngã mạng cao trống trạng thái ích kỷ bỏng sẻn rồi trạng thái tham rồi trạng thái ganh tị bỏng là keo kiệt đủ thứ chuyện những trạng thái đó là không thể chấp nhận được đối với một bậc trí và những người đó người ta sẽ tìm cách này cách khác để người ta thoát ly à, thì như vậy qua những cái tất cả những cái cấu uế à, Đức Phật dạy rằng là này các tỷ kheo tỷ kheo nào nghĩ rằng tham dục tà tham là cấu quế của tâm và sau khi biết như vậy vị ấy đoạn trừ tham dục tà tham cấu quế của tâm à, thì như vậy chúng thấy rằng cái Phật dạy rằng khi mà nghĩ rằng tham dục tà tham là cấu quế của tâm và sau khi biết là biết được như vậy đó là một người biết được là, là tuyệt vời à, khi mà đã biết được tham dục tà tham là cấu quế của tham thì vị ấy mới đoạn trừ được nó à, mới đoạn trừ được tham dục tà tham cấu quế của tâm à, chứ nếu mình không biết thì mình không thể đoạn trừ được mình không biết nó là cấu quế mình không biết nó là ô nhiễm không biết nó là dơ bẩn thì chúng ta không thể nào đoạn trừ được nó và cho nên chúng ta phải biết à, biết mà phải đoạn trừ mới đoạn trừ được nó à, những cái, cái trạng thái tham và tham dục tà tham thì cũng vậy đó thì với sân cũng vậy sân là cấu quế của tâm và sau khi biết vậy thì vậy mới đoạn trừ được sân là cấu quế của tâm biết trạng thái sân sanh lên nó nóng nảy nó nó đốt cháy nó làm cho ờ, cái tâm can của mình nó sẽ bị thiêu hủy à, nó, nó, nó giết cả thân lẫn tâm mình à, phải biết được sân là cấu quế của tâm và biết được sân này là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ thì biết rõ đây là nhân đây là cái cái cái cái, cái mà hệ lụy đưa đến cái sự đau khổ về sau thì khi biết được vậy cái phần dạy lần sau khi biết vậy bị ấy mới đoạn trừ à, mới tìm cách tu tập để đoạn trừ cái câu ấy của tập rồi phẫn phẫn nộ cũng vậy hận cũng vậy hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trá khi cố rồi ngoan cố cấp tháo mạng quá mạng kêu à, tất cả những cái di pháp này à, đưa đến cuối cùng là nó cũng là những cái pháp mà ô uế những pháp ô nhiễm và sau khi biết như vậy đó một vị có trí người ta biết như vậy biết rõ khi trạng thái tâm sanh lên có những cái loại này nè những cái, cái tạp quế những cái ô quế ô nhiễm như vậy cũng như một cái tấm vải dơ vẫn như vậy biết bây giờ vẫn như vậy phải phải tẩy rửa sạch những điều đó thì như thế nào à, những cái trạng thái mà ác ác xấu ô quế ô vẫn như vậy thì vị ấy biết được rất rõ ràng như vậy mới đoạn trừ được như vậy à, đoạn trừ được cấu quế của tâm à, đó là à, vấn đề mà biết để đoạn trừ được như vậy và lại nữa đức phật nói này các tỷ kheo tham dục tà tham là cấu quế của tâm tham dục tà tham cấu quế của tâm được diệt trừ à, nó, nó khác cái là, là là đoạn trừ là phải tu tập để đoạn trừ cuối cùng là biết được và đã diệt trừ được vấn đề này diệt trừ được những cấu quế của ta của tham của tham là tham dục và tà tham à, diệt trừ được cấu quế của sân của phẫn hận hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trả khi cuốn ngoan cố cấp tháo mạng quá mạng kêu à, tức là <laughs> những cái trạng thái mình mình đọc lên mình mình mình mình nghe đức phật trình bày giảng dạy cho chúng ta những vấn đề này mình thấy dễ sợ những cái trạng thái tâm này mà bây giờ những người biết được như vậy biết ở đây tức là có một cái sự tỉnh giác một cái trí tuệ sáng suốt một cái trí tuệ của một bậc thánh mới tiêu diệt được những trạng thái này và thật sự rất khó để chúng ta thấy rằng bây giờ mình à, đung chuyện chút xíu mà thấy cảnh tốt cảnh đẹp này kia là thở tha mái là, là dính mắt liền à, mà thấy cảnh xấu bất bình là nổi sân lên ha hoặc là những cái cảnh gì đó là đưa đến cái sự khó chịu trong người mình thì sanh sân hận phẫn nộ này kia phát sanh rồi những cái trạng thái mà hư ngụy não hại gian dối lừa gạt đủ thứ chuyện trong tâm mình à, nó sanh khởi à, nếu mình không có học được không nhờ có giáo pháp của đức tôn hướng dẫn chúng ta chỉ dạy cho mình từng chút từng chút thì chúng ta đời nào mình thoát được những cái dòng tay của những cái ác pháp này à, rất khó cho vì bởi vì tâm mình nó lẻ lắm tâm mình chỉ một cái khải vấn tay cái là nó làm cái ào cái là hàng tỷ cái, cái, cái dòng tư tưởng nó phát sinh và cái tư tưởng mình nó, nó có theo cái hệ thống như là duyên nó nó, nó, nó duyên nhau ghê lắm tức là, là nó duyên từ cái pháp này nó duyên qua pháp khác rồi nó vẽ nó tưởng tượng rồi nó, nó chế nó biến đủ kiểu để mà đưa đến cái, cái, cái thỏa mãn cái, cái, cái, cái lòng dục của mỗi chúng sanh à cho nên chúng ta thấy rằng với những cái sự tham dục với những cái tà tham cấu quế những cái sân những cái phẫn nộ sân hận này nó nếu mà chúng ta không loại trừ nó không học đúng pháp để mà loại trừ những pháp này thì chúng ta có làm cỡ nào đi nữa chúng ta có cầu xin đúng kiến gian lại chúng ta làm bất cứ cái gì không thể nào mà chúng ta có thể mà diệt trừ được những cái pháp này và cho nên Đức Phật dạy rất là rõ ràng cho chúng ta từng chút từng chút các bạn để cho chúng ta thấy rõ được đâu là cấu quế, đâu là dơ bẩn, đâu là hôi thối, đâu là những cái pháp cần phải tu tập để mà diệt trừ nó. À, và khi mà những cái pháp này được diệt trừ nó phải bằng một cái sự trí tuệ bằng một cái trí tuệ sáng suốt biết rõ chính bản thân nó biết rõ cái, cái mặt của kẻ thù đó, thì chúng ta mới có thể diệt trừ nó còn mình không hiểu được mình không biết được nó thì chúng ta khó mà chúng ta diệt trừ được nó và cho nên vì như vậy những tỷ kheo nào biết được tham dục tà tham là cấu quế của tâm tham dục tà tham cấu quế của tâm được diệt trừ à, thì chúng ta thấy rằng chính vì vấn đề này à, cái sự mà chánh niệm tỉnh giác cái sự mà có trí tuệ cái sự sáng suốt à, sẽ giúp được chúng ta diệt trừ được những ác pháp ngoài ra không có một cái gì mà có thể làm được để mà diệt trừ được những cái ác pháp này à, chúng ta không có tin vào ai không ai cứu mình không có ai mà xóa tội với mình không có ai mà làm sạch được cái tâm mình được chỉ có trí tuệ của chúng ta cái sự sáng suốt sự trí tuệ của mình mới làm cái coi như là một cái phương thuốc để mà diệt trừ được những cái ác pháp này à, cái thì vâng. đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy trong cái bài kinh mà chỉ lấy một cái tấm vải thôi mà chúng ta thấy ờ, rất là nhiều cái chi pháp rất là nhiều cái sự mà tuyệt vời trong cái bài pháp này à, đó là chúng ta thấy rằng à, cái sự lợi ích của cái học về kinh về đức, những bài kinh của Đức Phật nếu chúng ta nắm được à, đi sâu vào trong cái vấn đề đó chúng ta sẽ đem đến sự lợi lạc rất nhiều cho chính tự thân của mình à, trong tương lai rồi hôm nay mình học tới đây thôi nha tuần sau mình sẽ đi tiếp bài còn dài lắm hôm nay mình học những cái chi pháp biết được những cái ác pháp những cái cấu quế của tâm và biết được sự mà khi mà giết trừ được những này thì sẽ sự chờ đợi của chúng ta trong tương lai sẽ là những cảnh giới tốt đẹp những sự an lạc hạnh phúc và chắc chắn là sẽ được giải thoát niết bàn dạ nam mô bổn thầy dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh ca dạ rồi do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp trong lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể dạ xin tạm mic lại cho em xem sa thú sa thú sa thú Dạ thưa thầy, à, hôm nay ờ, tụi con được nghe giảng bài hay quá. Khỏi có phải chép bài đó thầy nghe thầy giảng á, nó mới phê thầy. à, <laughs> thầy đừng có lo là là không có bài tự gì bài tụi con thâu lên trên Facebook đó thầy nghe là được hết đó thầy sa thú. Dạ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư.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 Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng đồng thanh tịnh để sám hối Phật Pháp Tăng ạ. À. Uttamang ge na quan de hang ba đa bang sung waru tamang bùa thê yo kali tô đô sô bùa thô kama tu tăng ma mang gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên cuối sinh quay phật vô biên cho con sám tội tiền thiên từ dài ua ta mang ghê na quan đê hăng tham man cha đu vi thắng hòa răng tham mê vô kali tô đô sô tham mô kama tú tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cuối sinh pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây ta mang ge na one day hằng sang khăn khan jadui ta mang sang khe yo kali tô đô so sang khô khả ma tú tăng ma mang. gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạng kiêu căng cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ dài. Dạ đề quá ta san ti quy hà ra qua si ni thụ bề cà rê bồ thi cà rê ta hình ta hình ta tham ma đà ne na pha quan tu pu chi ta sọ thân cà ron tê tha quy hà ra mang đà lê Thế ra cha mắn cha na wa ca cha phần ca vô sa ra mi ca đa na pa ti upa sa ca. Gama cha de sa ni gama cha ia sa ra samba na phu ta sukita pha wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha cha an da da sam pha san se ta ta pa pa ti ni Bicha anda samphawa samseda chata tawo papatika. Niya nikang thamma warang patin chate sambe bidung kha ron tu sankhayang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra cha pung gala. la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm he răng ca tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hon tu nha ta vô y đằng nô nha tì nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù y đằng nô nha tì nàng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta dù ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thanh niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại sáng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Nắc mô Bút Thai Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Khai Giá.